À, xin kính chào toàn thể tất cả quý vị khách hàng thân mến thì như chúng ta đã biết rằng là tinh dầu thông đỏ là một cái sản phẩm rất tốt cho sức khỏe bởi vậy mà uh, mà loài người chúng ta đã đặt cho nó một cái tên đó là thần dược cho sức khỏe bởi vì sao nó có cái công dụng là đào thải mỡ ra khỏi máu bởi vậy mà nó giúp uh, giảm được cái lượng uh, lượng mỡ trong máu bởi vậy mà nó sẽ phòng chống được cả về uh, máu nhiễm mỡ này rồi nó giúp phòng chống về đột quỵ tai biến nó giúp uh, ổn định uh, huyết áp ngoài ra nó còn có cái công dụng là giúp là giảm cái lượng đường trong máu bởi vậy mà nó rất tốt cho những người bị tiểu đường này những người bị gan mỡ này những người bị máu mỡ này và nó còn có cái khả năng là ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư trong cơ thể mình bởi vậy mà à, nó có cái công dụng là ngăn ngừa tế bào à, ung thư và nó đẩy lùi cái quá trình não hóa trong cái cơ thể của chúng ta à, bởi vậy mà à, rất là nhiều người à, đang à, đi tìm kiếm cái sản phẩm tinh dầu thông đỏ à, để mà phục vụ cho sức khỏe của chính bản thân mình và à, gia đình cũng chính vì cái nguyên nhân như vậy mà tại Hàn Quốc hiện nay thì à, có rất là nhiều công ty từ lớn đến nhỏ mình đã bắt đầu là À, đi sản xuất à, về cái à, sản phẩm tinh dầu thông đỏ này và vì vậy mà trong khoảng một năm trở lại đây thì có hàng trăm các cái mẫu tinh dầu thông đỏ đã được đưa ra mắt thị trường chính cái sự ra đời một cách ồ ạt như vậy đã khiến cho những người tiêu dùng cho chúng ta phải đứng trước một cái sự lựa chọn là, là làm sao mà chúng ta có thể biết được để lựa chọn được đúng đắn nhất cái sản phẩm tinh dầu thông đỏ có hiệu quả nhất cho chúng ta có đúng không ạ Vậy thì hôm nay em xin được chia sẻ tới tất à, cả toàn thể à, quý vị khách hàng một cái à, thí nghiệm nhỏ để chúng ta có thể Ừ, phân biệt được đâu là cái loại tinh dầu thông đỏ uh, có chất lượng cao và những cái sản phẩm tinh dầu thông đỏ nào sẽ có cái uh, chất lượng uh, thấp hơn uh, thì uh, như uh, bộ nghiên cứu Hàn Quốc họ nghiên cứu thì một sản phẩm tinh dầu thông đỏ um, tốt khi mà chúng ta uh, cho uh, và hôm nay uh, à quên em uh, xin giới thiệu là hôm nay em sẽ uh, giới thiệu tới mọi người cái sản phẩm tinh dầu thông đỏ có tên là Pain colossus cái Pain colossus có nghĩa là cái hàm lượng tinh dầu thông đỏ nó đã được tăng lên trong cái một viên của cái viên thuốc này vậy thì đây là một cái sản phẩm của Viện uh, Nghiên cứu Kỹ thuật Song Kun Quan Xe Hoan Con Cang Hàn Quốc và cái sản phẩm này đã đạt được cái uh, à, à, được cái tiêu chuẩn đánh giá chất lượng tốt ờ, đó là cái phun chin bôi trứng so của uh, Bộ Y tế Hàn Quốc và uh, khi mà cái uh, thí nghiệm mà cơ bản này ấy, là khi mà chúng ta uh, cho một viên uh, tinh dầu thông đỏ này vào đây em sẽ lấy một cái đây là đây là đây là một miếng xốp nhé các anh chị em các bạn nhé và khi mà chúng ta muốn biết rằng là à, nó có tốt hay không thì à, chúng ta sẽ bẻ những cái viên xốp này cho vào một cốc nước đây là một cốc nước lọc bình thường thôi nhá chúng ta sẽ bẻ à, à, thì nếu như mà cái tinh dầu thông đỏ tốt ấy thì cái à, khi mà chúng ta nhỏ cái tinh dầu thông đỏ vào thì cái miếng xốp này sẽ tan đi rất là nhanh còn nếu như mà tinh dầu thông đỏ mà hàm lượng kém thì nó sẽ à, đây em sẽ bóc một à, viên nhá em sẽ lắp một viên của cái ờ, sản phẩm là ờ, tinh dầu thông đỏ uh, Pine Plus này nếu như mà sản phẩm tốt thì khi mà nhỏ vào cốc nước này thì nó sẽ rất là nhanh chóng nó làm cho cái miếng xốp kia bị tan trong vòng chưa đầy một phút còn nếu như tinh dầu thông đỏ mà hàm lượng chất lượng nó thấp thì cái sự độ tan chảy nó sẽ nó rất là chậm có thể kéo dài đến tận 1 phút 2 phút thì đấy là tinh dầu thông đỏ chưa đảm bảo được chất lượng nhé đấy mọi người khi mà um, cắt cái viên tinh dầu thông đỏ này ra đó thì chúng ta ngửi thấy cái mùi dầu mùi dầu thông làm màu mùi của mùi của dầu thông nó rất là thơm nó uh, thơm nứt nói chung là rất là thơm và khi mà nhỏ vào đây các bạn các anh chị em các bạn nhìn trực tiếp nhé chỉ trong vòng chưa đầy một phút thôi sản phẩm tinh dầu thông đỏ Pain Plus này nó sẽ làm cho các cái miếng xốp nó tan ra trong nước nó, nó giống như là những cái cặn bã ở trong máu của mình ấy, nó cũng sẽ bị tan ra thành chất lỏng như vậy như vậy là nó sẽ đảm bảo cho là máu của chúng ta luôn lưu thông và đảm bảo được công dụng rất là tốt đúng không ạ đấy đây là một cái tiêu chuẩn để chúng ta đánh giá tinh dầu thông đỏ tốt nhé các bạn nhá ai muốn ai có nhu cầu mà muốn mua sản phẩm tinh dầu thông đỏ Pain Plus của viện nghiên cứu kỹ thuật song quân quan trong an con cang thì xin mời hãy alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 010 2261 9778 010 2276 9779 hoặc vâng, các anh chị em và các bạn cũng có thể liên hệ mua hàng tại nhà phân phối công ty trách nhiệm hữu hạn à, thương mại và xuất nhập khẩu JND ở số à, một à, ngõ 138 Lý Nhân Dục Tú Đông Anh Hà Nội với số điện thoại là 0977 981 586 À, xin à, chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi đoạn video clip của em và rất mong muốn rằng mọi người sẽ mua được những cái sản phẩm tinh dầu thông đỏ thật sự là mang lại hiệu quả cho sức khỏe nhé. Xin cảm ơn mọi người ạ.